Kính chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sửa lỗi sai khi mà chúng ta nộp tờ khai bổ sung và trang thuế điện tử báo lỗi là dữ liệu sai tại dòng 97. Thì khi mà báo dữ liệu sai tại dòng 97 như thế này thì trước tiên các bạn kiểm tra xem HTKK của chúng ta đang là bản nào. Nếu như là bản thấp thì chúng ta phải nâng cấp lên bản cao nhất Chúng ta vào Google để tải HTKK mới nhất xuống. Ở đây hiện tại bây giờ đang dùng là bản 5.0.1. À, chúng ta tải về. Bởi vì nhiều khi mà các bạn nộp tờ khai theo HTKK cũ thì sẽ bị lỗi như vậy. Ngoài lỗi như trang thuế điện tử vừa thông báo thì còn có nhiều các cái lỗi khác. Do đó chúng ta cần phải tải HTKK mới về để cài đặt cập nhật. Sau khi cài đặt được HTKK mới nhất rồi thì chúng ta mở HTKK mới nhất ra. Và tôi được phiên bản là 5.0.1. Nhưng mà khi mà chúng ta cài HTKK mới thì có sự thay đổi về giao diện. Do đó chúng ta phải khai lại thông tin người nộp thuế ở trong phần hệ thống. Thông tin doanh nghiệp và người nộp thuế này. Chúng ta sửa lại thông tin tỉnh, quận, huyện, địa chỉ trụ sở sao cho đúng. Sửa xong thì các bạn lại nhấn ghi và đóng lại. Tiếp theo chúng ta sang tờ khai thuế giá trị gia tăng vì năm 2019 là khai báo theo à, tờ khai cũ, do đó chúng ta phải chọn tờ khai cũ. Chọn quý 2 năm 2019 và chọn tờ khai bổ sung lần 1, nhấn đồng ý. Và chúng ta điền đầy đủ các thông tin mà chúng ta sẽ điền đúng vào tờ khai bổ sung điều chỉnh này. Điền tờ khai đúng xong thì các bạn nhấn ghi. Ghi xong thì chúng ta nhấn ờ, kết xuất lại tờ khai ra file XML để chúng ta nộp. Quay lại trang thuế điện tử. Sau đó chúng ta chọn thực hiện nộp tờ khai XML như bình thường. Chọn đúng đến tờ khai mà chúng ta cần nộp. Ký điện tử và nộp tờ khai. Và như vậy lúc này chúng ta đã nộp tờ khai thành công. Nếu như mà các bạn gặp phải lỗi tương tự là số dòng không đúng thì các bạn nhớ là chúng ta nâng cấp HTKK lên trước. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn cập nhật HTKK lên rồi nhưng khi mà nộp thì trang thuế vẫn báo lỗi thì lúc đó các bạn phải mở file XML mà nộp bị lỗi ra. Sau đó các bạn nhấn chuột phải chọn Open with. Chúng ta mở dưới dạng à, nốt pệt cộng cộng như thế này thì để mà mở được thì chúng ta phải cài nốt pệt trước chúng ta nhấn vào open chọn đến file mà chúng ta cần mở ở trên trang thuế điện tử thì báo là sai tại dòng 97 thì lúc này chúng ta sẽ tìm đến dòng số 97 để xem chúng ta sai nội dung như thế nào từ đó chúng ta sẽ đi điều chỉnh Thường thì à, sai nội dung điều chỉnh như thế này thì chúng ta chỉ cần cập nhật HTKK là được. Còn nếu như sai về nội dung khác, ví dụ như là phần mềm báo là sai tại dòng 102 chẳng hạn, thì lúc này chúng ta tự sửa cái số tiền đúng vào dòng 102 là được. Sau đó các bạn lại nộp tờ khai XML mà chúng ta vừa sửa lên trên trang thuế điện tử. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về Cách sửa lỗi sai khi mà chúng ta nộp tờ khai trên trang thuế điện tử báo lỗi. Chúc các bạn thành công!